Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn ngày mới. Hiện nay tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến hết sức phức tạp khó lường. Các thế lực thù địch đang ra sức lôi kéo, thực hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Những tác động của mặt trái kinh tế thị trường đã làm thay đổi nấc thang giá trị đạo đức cách mạng. Song, giá trị lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ phải tuyệt đối tránh bệnh quan liêu, mệnh lệnh, phải hết sức chống bệnh hình thức, chống lãng phí tham ô, được Đảng ta quán triệt thực hiện nghiêm túc và phát huy mạnh mẽ trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp, các ngành và cả trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ phải luôn coi trọng việc khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chú trọng đào tạo bồi dưỡng phẩm chất đạo đức trong sáng, kiến thức chuyên môn, trách nhiệm với công việc là vấn đề quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết.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 trong thư khen, người còn căn dặn phải ra sức học tập và thi đua với pháo binh quân giải phóng miền Nam tài giỏi anh hùng. Binh chủng pháo binh là binh chủng chiến đấu, binh chủng kỹ thuật của quân đội nhân dân Việt Nam, trưởng thành trong chiến đấu và gắn liền với những chiến công hiển hách trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, không ngừng lớn mạnh, trưởng thành trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Truyền thống của bộ đội pháo binh gắn liền với truyền thống và sự trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam – Đại tướng Phạm Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá. Đã không có một cuộc chiến tranh nào, không có một cuộc tác chiến nào mà không có lực lượng pháo binh để tạo điều kiện tạo thế cho các lực lượng khác phát triển chiến đấu. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, lớp lớp các thế hệ cán bộ chiến sĩ bộ đội pháo binh luôn khẳng định bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm sắt đá, vượt mọi khó khăn gian khổ, tích cực huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đoàn kết tốt, khai thác làm chủ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, nắm chắc kỹ chiến thuật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, tư lệnh binh chủng pháo binh khẳng định. Lực lượng pháo binh tên lửa toàn quân còn rất nhiều nội dung cần phải tiến hành đồng bộ và triển khai quyết liệt. Trong đó, quan trọng nhất vẫn là xây dựng yếu tố con người. Bộ đội pháo binh là những con người có bản lĩnh trung thành tuyệt đối với đảng nhà nước nhân dân phải có lòng dũng cảm đặc biệt là phải có khả năng tư duy sáng tạo hiệu quả trong quá trình sử dụng các vũ khí trang bị phương tiện kỹ thuật hiện đại linh hoạt trong cách đánh và sử dụng pháo binh ở mọi loại hình tác chiến phát huy truyền thống quyết chiến quyết thắng của quân đội truyền thống vẻ vang của binh chủng mỗi cán bộ chiến sĩ binh chủng pháo binh không ngừng phấn đấu tu dưỡng học tập rèn luyện nâng cao trình độ năng lực làm chủ tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại, đoàn kết thống nhất, xứng đáng với truyền thống, chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng và danh hiệu cao quý bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Ngày 13 tháng 4 năm 1947 là ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Cạn. Cách đây đúng 75 năm, thực hiện chỉ thị của chính phủ và Bộ Quốc phòng, ngày 13 tháng 4 năm 1947, tại đồi Độc Lập, thị xã Bắc Cạn, nay là tổ 10 phường Đức Xuân, thành phố Bắc Cạn. Ban chỉ huy tỉnh đội Bộ Dân quân tỉnh Bắc Cạn được thành lập. Sự phát triển cả về tổ chức và xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh đã góp phần làm nên chiến thắng Việt Bắc thu đông năm 1947, bảo vệ an toàn Trung ương Đảng, chính phủ và các cơ quan trọng yếu trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn. Bằng sự mưu trí sáng tạo, phát huy lợi thế vùng núi non hiểm trở trên địa bàn, quân và dân ta đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực, tấn công các vị trí đóng quân của thực dân Pháp, Ngày 24 tháng 8 năm 1949, tại sân bay Cầu Phà, thị xã Bắc Cạn, nay là thành phố Bắc Cạn, tỉnh ủy và ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh tổ chức meeting chào mừng tỉnh Bắc Cạn, tỉnh đầu tiên trong cả nước được giải phóng. Sự kiện đánh dấu bước trưởng thành lớn mạnh của lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Cạn. Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Cạn cùng 6 huyện thành phố vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và nhiều phần thưởng cao quý khác cho tập thể và cá nhân. Ngày 13 tháng 4 năm 1962, nhà máy xe lửa Gia Lâm Hà Nội đã phát động phong trào ngày thứ bảy đấu tranh thống nhất. Phong trào này đã nhanh chóng lan rộng ra khắp các nhà máy, cơ quan, các ngành trên miền Bắc và được Tổng Công đoàn chỉ đạo thành phong trào lấy tên là Ngày thứ Bảy đẩy mạnh sản xuất, thống nhất đất nước. Ông Bùi Bằng Đoàn qua đời ngày này năm 1955. Ông là nhân sĩ, sinh năm 1889, quê ở huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây, đỗ cử nhân năm 1906. Năm 1911, ông làm tri huyện rồi tuần phủ tỉnh Đinh Bình. Đến năm 1933, làm thượng thư bộ hình. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, ông Bùi Bằng Đoàn được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 1, được cử vào Ban Thường trực Quốc hội, rồi làm trưởng Ban Thường trực Quốc hội cho đến khi từ trần. Sinh thời, Bác Hồ đã có thơ tặng cụ Bùi Bằng Đoàn. Ngày 13 tháng 4 năm 1967, quân và dân miền Đông Nam Bộ đã đánh bại cuộc hành quân quy mô lớn của Mỹ mang tên Johnson City, gồm 45.000 quân thuộc 8 lữ đoàn Mỹ, hơn 14.000 tên địch bị loại khỏi vòng chiến đấu, hơn 1.000 xe quân sự và 90 khẩu pháo hạng nặng bị phá hủy, 167 máy bay Mỹ bị phá hủy và bắn rơi. Thượng tướng Mỹ Lehman chỉ huy cuộc hành quân này bị cách chức. Ngày 13 tháng 4 năm 1997, Tiger Woods trở thành người trẻ tuổi nhất giành chiến thắng trong giải đấu golf chuyên nghiệp Masters Tournament ở tuổi 21. Ngày 13 tháng 4 năm 1987, Bồ Đào Nha ký hiệp định thỏa thuận sẽ trả lại Macau cho Trung Quốc vào năm 1999. Ngày 13 tháng 4 năm 1979, Trận đấu bóng bàn tay đôi dài nhất thế giới kết thúc sau 101 giờ. Ngày 13 tháng 4 năm 1849, Hungary trở thành một nước Cộng hòa. Ngày 13 tháng 4 năm 1904, ngày 28 tháng 2 năm Giáp Thân, bà ngoại Nguyễn Tất Thành qua đời. Đây là cái tang lớn của gia đình Bác Hồ vì cụ là người đã cưu mang cho con rể Nguyễn Sinh Sắc học hành, đỗ đạt và chăm sóc anh chị em của Nguyễn Tất Thành khi còn nhỏ. Ngày 13 tháng 4 năm 1923, tờ báo La View Vigor, Đời sống công nhân, đăng bài Chủ nghĩa quân phiệt thực dân của Nguyễn Ái Quốc, tố cáo những chính sách hà khắc của các chính quyền thực dân đối với các thuộc địa. Bài báo viết, sự tàn ác của bọn bắt lính ở các thuộc địa tinh vi tới mức Thậm chí người Pháp ở chính quốc cũng không thể hình dung được một cái gì giống như thế. Tối 13 tháng 4 năm 1946, bác đến thăm một lớp học ở phố Hàng Trống Hà Nội. Hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thuật lại, bàn học là những cánh cửa kê tạm. Giáo viên, một người trẻ tuổi đeo kính trắng, đang cầm phấn viết mấy chữ mẫu trên tấm bảng đen. Người học thuộc nhiều lứa tuổi, ăn mặc khác nhau. Bác đứng chống cây gậy tre nhìn quang cảnh này tỏ vẻ rất xúc động. Bác khuyến khích mọi người và nói, cả người dạy và người học đều là những chiến sĩ trên mặt trận chống giặc rốt. Sau đó, bác đến thăm một lớp học khác tại khu 21 Trịnh Hoài Đức và biểu dương đội ngũ các thầy cô giáo là những người tình nguyện dạy học không lương. Anh chị em giáo viên, bình dân học vụ là những người vô danh anh hùng. Để động viên anh chị em giáo viên bình dân học vụ, bác tự tay viết vào cuốn Phương pháp và cách thức dạy học vỡ lòng chữ quốc ngữ câu anh chị em giáo viên bình dân học vụ cố gắng đọc kỹ sách này rồi tận tâm dạy bảo đồng bào thất học làm cho nạn mù chữ chóng hết. Thế là làm tròn một nhiệm vụ thiêng liêng của mình đối với Tổ quốc. Ngày 13 tháng 4 năm 1959, họp Bộ Chính trị bàn về chủ trương cải tạo công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa. Bác lưu ý coi trọng việc giáo dục, đả thông tư tưởng đối với các nhà tư sản cho kỹ. Mục tiêu cải tạo là vì tương lai của các nhà công thương, không gạt họ ra ngoài nhân dân và khi định thành phần, tránh gây căng thẳng. Ngày 13 tháng 4 năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô nhân sự kiện ngày 12 tháng 4 năm 1961. Liên Xô phóng thành công con tàu vũ trụ Phương Đông 1 mang theo nhà du hành vũ trụ đầu tiên của loài người Yuri Gagarin lên quỹ đạo quanh trái đất. Ngày 13 tháng 4 năm 1967, Bác Hồ gửi thư khen ngợi các chiến sĩ pháo binh với truyền thống chân đồng vai sắt,